Dạ, Jimmy Thái kính chào quý vị khán thính giả của đài VNTV. Một lần nữa xin cảm ơn sự quay lại với chương trình Straight Talk với Jimmy Thái. Thưa quý vị, hôm nay Jimmy sẽ có cơ hội giới thiệu à, với quý vị một nhân vật rất là trẻ, bạn khá là trẻ và trong năm 2020 bạn được bình chọn tại bởi cái tạp chí Forbes Việt Nam là 30 under 30, tức là 30 bạn trẻ dưới 30 tuổi mà tài giỏi nhất của Việt Nam à, đó là bạn Hoàng Hoa Trung bạn có một cái tổ chức thiền nguyện mà Jimmy đã có cơ hội được hợp tác với bạn để xây những cái điểm trường ở Việt Nam à, hai thầy trò gặp nhau khoảng 4 năm năm trước khi mà Trung còn rất là vất vả mỗi năm bạn chỉ xây dựng được khoảng chừng một hai cái điểm trường thôi nhưng mà bây giờ thì Trung có thể xây dựng tới cả trên 100 điểm trường một một năm luôn và Jimmy nghĩ đây là một trong những cái tài năng trẻ của Việt Nam mà rất là được uh, tuyên dương trong cái vấn đề phục vụ xã hội à, để không có mất thời giờ quý vị nữa Jimmy xin được uh, mời quý vị chào đón em Hoàng Hoa Trung của tổ chức Ánh sáng núi rừng à, thầy chào Trung à, xin ờ, chào quý vị khán giả à, rất là vui hôm nay đã được uh, thầy Jimmy tạo điều kiện à, lên à, cùng giao lưu cùng à, chia sẻ cùng một người ờ, về một số cái công việc cũng như là một số những cái suy nghĩ của em về những cái hoạt động thiện nguyện à rồi thầy cảm ơn Trung thì trước hết Trung có thể cho quý vị khán giả của đài VNTV à, tìm hiểu một chút xíu về cái bản thân của em cũng như những cái tổ chức thiện nguyện của em à, em tên là Trung Hoàng Hoa Trung và hiện tại thì đang làm founder cũng như là điều hành hai dự án tại Việt Nam đó là dự án nuôi em và dự án sức mạnh 2000 à, ừ. thực ra thì hồi trước thì tên là ánh sáng núi rừng à, nhưng mà bây giờ em đã đổi tên thành sức mạnh 2000 để có thể trực tiếp lan tỏa được cái dự án à, rồi về xây trường xây cầu xây khu nội trú cũng như là xây những nhà hạnh phúc dành cho trẻ em nó được rõ ràng hơn à, truyền đạt truyền đạt được ngay lập tức còn dự án nuôi em là một dự án mà đang uh, nuôi cơm những cái em nhỏ vùng cao ở trên uh, trên trên vùng cao kể cả đồng bằng Ờ, ừ, ở miền Trung rồi cả ở Tây Nguyên thì bọn em cũng đang nuôi cơm tại 14 tỉnh thành với số ừ. lượng em nhỏ đang nuôi cơm là hơn 40.000 em nhỏ và mỗi một năm thì cũng đang cố gắng là à, nhân hai con số đấy lên để có thể rằng là tiệm cận được con số khoảng tầm 300 đến 400 nghìn trẻ mà cần được hỗ trợ về mặt ăn uống ờ, đều đặn hơn để các em đi đến trường đều đặn hơn à, như vậy là mình thầy có cái sự đính chính lại bây giờ em hai cái tổ chức mà mình cần giới thiệu vì em là tổ chức nuôi em và tổ chức sức mạnh hai ngày đúng không đúng rồi, đúng ờ, rồi. rừng là cái thời gian mà khi thầy với em mới quen biết nhau thôi bây giờ ừ. em có thể cho khán giả biết một chút xíu nuôi em thì mọi người hiểu được rồi đúng là tức là em à, vận động mọi người giúp đỡ cho những em bé những vùng sâu vùng xa có cái miếng ăn để mà em có thể tới trường học cho nó yên yên, yên ổn thì nội cái tên nuôi em người ta cũng hiểu được em có thể giúp cho mọi người hiểu được tại sao cái chương trình thứ hai của mình chọn là sức mạnh 2000 nó nghĩa là cái gì không thực ra hồi trước thì là nó tên là ánh sáng núi rừng tức là muốn là mang một cái ánh sáng gì đó đến núi rừng thì cái chương trình đó thì chuyên là xây trường tuy nhiên thì khi mà đến năm 2020 à, là bên em đã à, có một cái tên mới à, nó nối tiếp của cái chương trình sức mạnh 2000 cái cái chương trình ánh sáng núi rừng đó đó ừ. là sức mạnh 2000 tức là mong muốn rằng là quyên góp của mỗi người mỗi ngày 2.000 đồng với bất kỳ ai từ những cô bán rau bán cá từ những chú xe ôm từ những bác bảo vệ cũng có thể tham gia được chương trình góp tiền lẻ mỗi ngày 2.000 và với chúng ta nếu mà chúng ta kêu gọi được một triệu người thì chúng ta đã có hơn 600 tỷ đồng và 600 tỷ đồng này nó sẽ trong vòng một năm đấy sẽ giải quyết được toàn bộ số trường uh, tại Việt Nam còn đang thiếu và thực ra con ờ, cái sức mạnh 2.000 có cái hay ở nữa nó là nó không chỉ là xây trường mà nó sẽ còn ờ, là xây những cái cây cầu để các em được đi học À, đến trường một cách thuận tiện hơn không bị bỏ học bởi vì những cái mùa mưa bão nó làm gián đoạn cái con đường của em đi à, các em còn được xây những khu nội trú khi mà lên Tây Nguyên thì thấy rằng là rất nhiều em nhỏ sẽ phải bỏ học bởi vì các em không có đủ khu nội trú không có đủ nhà để thuê trọ cũng như là cũng không có tiền để mà đi thuê trọ cho nên là à, và thêm cái thứ tư nữa là những cái em học sinh mà mồ côi là dân tộc mồ côi thì nhóm sẽ xây thêm những cái nhà hạnh phúc và tiếp đó là sẽ xây à, và và sẽ có thêm những cái bọc học bổng 500.000 đồng mỗi một tháng cho đến năm các em đến 18 tuổi như vậy là khi mà các em ấy bị mồ côi thì chúng ta sẽ à, không may bị mồ côi thì chúng ta sẽ có cái nhà hạnh phúc đầu tiên để các em yên tâm đến trường đã nhưng mà chúng ta lại có thêm một cái à, học bổng đến năm 18 tuổi để các em mới thực sự là mỗi một tháng đều có 500 nghìn để để coi như đó là một cái để luôn luôn các em đến trường đến trường và đến trường được tiếp thu và không bị gián đoạn việc học cho nên là cái cái sức mạnh 2000 nó khi mà chúng đã đọc lên nhưng mà ồ cái 2000 là cái gì à nó chính là 2000 đồng và ai cũng sẽ nhìn vào một cái hình tượng từ 2000 đồng tiền lẻ và nhớ đến bọn em đấy là cái uh, cái hình ảnh mà bọn em mong muốn là người ta nhớ đến mình ok như vậy là thầy uh, cũng muốn nói thêm một chút xíu là 2.000 đồng đây là 2.000 đồng Việt Nam tức là nó chỉ trị giá chưa tới 10 sen bên Mỹ đúng không tức là em chỉ muốn tất cả những cái quý vị ở Việt Nam mọi người Việt Nam vẫn có thể đóng góp tại vì mình nói 2.000 là, là chỉ là một cái số rất là nhỏ như là cái cô bán rau hay là những cái người ngoài chợ họ vẫn có thể đóng góp được và cái đó là một cái chiến lược thì cảm thấy nó rất là thực tế tại vì nó với khoảng 10 xu 10 sen uh, Mỹ và 2.000 à, đồng Việt Nam thì thầy nghĩ chắc chắn là ai cũng có thể đóng góp được và họ cũng có thể tạo được ảnh hưởng và bây ừ. giờ em có thể cho nói lại về thầy, thầy nghe em khi em giới thiệu qua một con số nó khá là lớn nhưng có thể là mọi ngày không rõ em có thể nói cụ thể là năm 2021 vừa qua đó là em đã nuôi được bao nhiêu em trong cái chương trình của mình à, à để nói một chút thêm về cái chương trình sức mạnh 2000 vừa, vừa nãy thì hiện tại là em đã hợp tác với một cái ví điện tử lớn nhất tại Việt Nam tên là ví Momo họ đang có gần 30 triệu người dùng và bản thân Momo cũng đã thành lập cho em một cái tính năng ở trên ngay ví điện tử Momo giúp cho ai mà dùng ví điện tử Momo đấy đều có thử có thể trừ được 2.000 đồng mỗi ngày vào lúc 6 giờ tối và cái việc này là việc đầu tiên tại Việt Nam à, ờ, kể cả các ngân hàng cũng như là các ví điện tử chưa bao giờ có một cái tiền lệ nào à, làm được một cái tính năng này tại Việt Nam và bên em là cái bên đầu tiên và đang là duy nhất đang có cái tính năng này cho nên là ừ. bọn em đã có những cái kịch bản để có thể giúp đỡ mọi người có thể đóng góp một cách đều đặn như vậy chứ cũng không phải là chỉ đơn giản là mình kêu gọi không đấy thế còn ví dụ như là với cái sức mạnh à, về cái nơi em thì hiện tại thì nhóm đang triển khai được tại 14 à, tỉnh thành và 14 tỉnh thành này có một cái điểm hay đó là nhóm em chỉ làm về 4 tỉnh thôi còn 10 tỉnh còn lại là đã nhân rộng được bằng 10 đội nhóm tình nguyện khác có những điểm hay nữa là họ lại ở chính những địa phương đấy ví dụ như Thanh Hóa thì họ sẽ nuôi ở Thanh Hóa à, ở Nghệ An họ nuôi ở Nghệ An ở Lai Châu họ nuôi ở Lai Châu và cứ như vậy và với 14 tỉnh này à, nhiệm vụ của bọn em sẽ là hướng dẫn các em các bạn đó hoàn thiện được cái tỉnh đó thế là Việt Nam chúng ta sẽ hết cái việc là trẻ con cần nhận được nuôi rất là hay rất là hay cái điều mà thầy cảm thấy à, khá là thích thú để mà chia sẻ cái thành sự thành công của em với tất cả quý vị đó là em nói cái ví Momo tức là một cái wallet digital wallet đúng không tức là bên Mỹ mình gọi là digital wallet tức là khi quý vị dùng cái ví điện tử đó à, là cái digital wallet mà nếu bạn dùng cái phone của mình hay là bạn dùng cái điện thoại thông minh của mình mà à, mua trao đổi buôn bán gì đó thì à, cái cái ví điện tử ví Momo của Việt Nam có 30 triệu người sử dụng và người ta giúp chung làm được một cái app một cái ứng dụng mà người ta cứ mỗi 6 giờ chiều là người ta sẽ lấy ra 10.000 đô à, 10.000 à, đồng Việt Nam 10.000 <laughs> đô 2.000 2 đồng Việt Nam <laughs> đúng rồi đó 2.000 đồng Việt Nam đúng rồi đó thì đó thì đó là cái mà thầy thấy là quá là tuyệt vời tại vì cái này mọi người sử dụng cái ví Momo điện tử đó thì tự động nó sẽ trừ ra em nói là 2.000 đồng Việt Nam đúng không 2.000 đồng Việt Nam đúng rồi như vậy là chỉ có uh, 10 sen đúng rồi 10 sen ok rất là good bây giờ thầy muốn bắt qua cái chương trình mới mà thầy với em vừa mới uh, kết nối để mà mà phát triển đó là cái việc mà mình không những là nuôi những em ở 14 tỉnh thành ở Việt Nam mà như em vừa trình bày à, vừa qua hai bài ngày vừa qua là thầy trò à, thầy và em đang triển khai cái kế hoạch này để em có thể giúp cho những trẻ em tại bên Phi Châu nhất cụ thể nhất là cái nước Kenya cái quốc gia Kenya là quốc gia mà cái tổ chức Build School Foundation mình vừa mới xây một cái ngôi trường cho sáu bảy chục em nhỏ và có khoảng bốn năm chục người mẹ mà không có có chồng hoặc là không có có gia đình thì em có thể cho thầy biết là cái lý do tại sao mà cái tổ chức của em muốn triển khai cái dự án nuôi em này ngoài Việt Nam mà bây giờ mình, mình đi giúp uh, nước Kenya bên Africa nữa được không? À, thực ra thì uh, em muốn uh, cho mọi người thấy rằng là À, thực ra ấy, uh, cái ước mơ lớn nhất của mình, cái mục tiêu lớn nhất của mình là cho tất cả trẻ em tại Việt Nam là 300.000 trẻ em Việt Nam hay là xây toàn bộ những cái điểm trường tại Việt Nam hàng nghìn điểm trường cần được xây và hiện tại là bây giờ rất nhiều tổ chức, rất nhiều cá nhân đang làm và hiện tại là còn đâu đến tầm 3 đến 400 điểm trường nữa. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta cứ làm theo kiểu là kêu gọi kêu gọi kêu gọi thì thực ra thì rất là lâu nữa chúng ta mới có thể hoàn thiện được nó. Thế còn vì cái câu chuyện là tại sao lại nuôi ở châu Phi bởi vì nếu mà bây giờ chúng ta uh, ở Việt Nam cũng vậy nhé, rất nhiều người thích cái việc là mình được uh, giúp đỡ những trẻ em châu Phi Việt Nam được tiếp cận internet được tiếp cận TV được tiếp cận là biết rằng là châu Phi là một nước rất là nghèo và cái điều kiện kể cả về nước sạch kể cả về nước uống là thức ăn là cái thậm chí liên quan đến cái chết chưa còn chưa nói đến cái việc là là là đi học cho nên là ở Việt Nam mình cũng đã rất nhiều người mong muốn làm cái việc đấy còn chưa có tổ chức nào tại Việt Nam có thể giúp đỡ được thế thì em mới em mới nảy ra một cái ý định đấy là à đằng nào thì cũng là cái, một cái mô hình nuôi cơm nếu mà người Việt Nam đã có nhu cầu thì mình sẽ có cách để à, đáp ứng được cái nhu cầu đấy của họ mà còn một một cái hay nữa đấy là và đây là những cái tổ chức đầu tiên tại Việt Nam uh, có thể là nuôi cơm và thậm chí là xây trường cho các em ở châu Phi và đây nó sẽ là một trong những thứ để mình có thể uh, kể một cái câu chuyện về thế giới kể một câu chuyện với tất cả những cái Việt kiều trên toàn thế giới rằng là ừ. à đang có một cái chàng trai như vậy uh, mong muốn uh, cháy bỏng đấy là phải giúp hết được trẻ em Việt Nam và và xây được trường tại Việt Nam nhưng để mà làm được việc đấy chúng ta cần phải có sự gọi là truyền thông có sự lan tỏa thì cái việc mà uh, giúp đỡ được trẻ em châu Phi tạm thời bây giờ nó có số rất là nhỏ thôi uh, nhưng nó cũng là cái để mình có thể kể một cái câu chuyện một cái đam mê để của mình đến với toàn thế giới để có thể rất nhiều người tiếp tục lại về Việt Nam để xây trường bên cạnh đó thì khi mà cái mô hình của em tại Việt Nam nó đã triển khai uh, được 14 tỉnh thành và lên được đến 4 vạn và thậm chí là năm nay bọn em mục tiêu là 8 vạn tức là mỗi một năm bọn em đều nhân đôi con số đấy lên uh, có những năm đầu tiên thì nó chỉ được 50 80 em thôi nhưng mà khi 2018 nó lên được 5.400 2019 nó lên được 12.000 2020 nó lên được 20.000 ờ, 2021 nó lên được 40.000 đấy và em đã có cái mô hình và cái cách làm đấy và em tin tưởng rằng là bất kỳ một cái đội nhóm của tổ chức nào tại châu Phi hoặc là ở châu Âu hoặc là châu Mỹ khi người ta được biết đến mô hình của mình thì họ hoàn toàn có thể mở thêm những cái cái cái chi nhánh của nuôi em những cái dự án nuôi em nhân rộng mô hình đấy ra để có thể giúp đỡ trẻ em ở châu Phi thậm chí là trẻ em của toàn thế giới thì em ừ. nghĩ rằng là đây là một thứ mà tại sao chúng ta lại không làm rất nhiều người uh, mong muốn được làm việc đó bản thân mình cũng cần cái sự truyền thông để kể câu chuyện của mình ra về thế giới và cái ừ. mô hình này hoàn toàn có thể giúp được có thể là, là cả toàn bộ trẻ em châu Phi thậm chí là cả toàn bộ trẻ em thế giới thì mình nghĩ rằng là chắc chắn là mình phải làm và đây là việc mình cần làm và đây là thực sự là nó rất là cháy bỏng đối với em. Yeah, ok. À, thầy thầy muốn nhấn mạnh những cái con số mà em đưa ra tại vì 2021 em đã nuôi được 40.000 em tại Việt Nam và năm 2020 trước đó thì em chỉ mới có được khoảng 10.000 và cái mỗi năm em là nhân con số gấp đôi và em dự định trong năm 2022 này con số của em lên tới 80 ngàn đó là một con số khá là là lớn và ngay cả đối với một người mà làm thiện nguyện nhiều như thầy thầy vẫn rất là khâm phục cái cái sự cố gắng và cái những cái mô hình mà em đưa ra để mà em làm được cái sức mạnh như vậy bây giờ khi mà mình nói cái vấn đề triển khai về bên phi châu để mà qua giúp những trẻ phi châu không phải cái nước um, Kenya thầy đang giúp mà mình đang nói có thể mình đi giúp Uganda mình có thể giúp những cái nước ở à, nghèo phi châu thì em có thể cho à, khán giả biết một chút xíu là cái kế hoạch triển khai của em là như thế nào để mà mình sẽ kiếp cái việc nuôi em ở phi châu nó sẽ khác với cái việc nuôi em ở Việt Nam đúng không? Tại vì thầy nghĩ là những cái đối tác mà muốn hợp tác với em hay là những cái người mà cho tiền của em thì có người sẽ nói là không tôi chỉ muốn nuôi con nít ở Việt Nam có người lại nói không tôi lại thích nuôi một con nít ở, ở ở phi châu như vậy thì cái cái việc nuôi em ở phi châu em đang dự định mình sẽ triển khai như, như thế nào để mà cái những người nói là ủa tại sao không lo đi giúp con nít Việt Nam mà chưa gì hết lại lo đi giúp Phi Châu thì em sẽ có cái chiến lược như thế nào và em có cái câu trả lời như thế nào đối với những người mà có những cái suy nghĩ như vậy à, thực ra thì cái cái câu trả lời à, cái cái cái câu hỏi rất là hay thì à, em đã, đã lường trước được đến những cái câu hỏi này và đây cũng chỉ là một à, đây cũng chỉ là một cái mình phải xử lý ngay tại Việt Nam nhưng mà tuy nhiên thì tại vì cái mô hình của nuôi em nó rất là thú vị ở một chỗ đấy là nó không phải rằng là chúng ta gom cả một cục tiền lại và chúng ta phải đi hỏi hỏi tất cả mọi người rằng là ê bây giờ có có có có cho tôi phép tôi cầm cái số tiền đấy đi nuôi trẻ em châu phi không không ừ. em không làm như vậy mà em có một cái mô hình đấy là uh, mỗi một em nhỏ định danh sẽ có một người nuôi định danh cho nên ấy, là khi mà mình muốn triển khai ở bất kỳ đâu mình chỉ cần nói với họ là ê bây giờ chúng tôi đang có 50 trẻ em ở châu phi à, có à, 70 trẻ em ở châu Phi và có 50 bà mẹ ở Kenya đang cần được sự hỗ trợ ai muốn volunteer hỗ trợ cho những cái người như thế này tức là chúng ta clear ngay từ đầu ai là người được nhận tiền người đấy là như thế nào và cái số tiền là bao nhiêu và người ta sẽ nhận thức được rằng là à ok chúng tôi đang giúp châu Phi cái tiền đấy của họ cái tiền đấy là một người A thì người A đấy đồng ý giúp cho trẻ em ở châu Phi thì chúng ta rõ ràng là cứ một một như vậy chúng ta sẽ làm được uh, uh, cho mọi người rất là rõ ràng không phải bao giờ có cái chuyện là tôi cầm 50 à, tỷ ở Việt Nam chúng tôi đi sang uh, châu Phi giúp mà không chúng tôi cầm đúng cái số tiền của từng người một người ta đang muốn giúp trẻ em châu phi chúng tôi cầm sang nó rất là clear và rất là minh bạch còn ví dụ như là cái việc mà kêu gọi thì thực ra ở đây thì uh, khi mà em viết một cái status đầu tiên cách đây hơn một năm là em muốn thử nghiệm nuôi em ở châu Phi thậm chí đã có 800 một nghìn người đã mong muốn được nuôi cơm ở châu Phi rồi đã có những người đăng ký ngay từ đầu ở những cái thời điểm như vậy và và và đấy là chính là những cái cái tin rất là mừng đối với em ví dụ thời gian mình cũng chỉ là một cái trọng số nhất định thôi ví dụ em nuôi được 10.000 thì em ở châu Phi thì chúng ta có một cái câu chuyện nói rằng là vì chúng tôi đã nuôi 10.000 em chưa ở, ờ, ở ở Việt Nam rồi cho nên là chúng tôi muốn nuôi 1.000 em ở châu Phi coi như là một cái sự chia sẻ với ví dụ như 40.000 em đã được nuôi ở Việt Nam thì tôi hy vọng có thể nuôi được 4.000 em ở châu Phi đó là một cái sự chia sẻ thôi chúng ta không phải là tôi tôi để bỏ hết Việt Nam tôi đang đi xây ở tôi đang làm ở châu Phi mà chúng tôi chỉ là chỉ chia sẻ một mười một mười cứ như vậy là bọn em sẽ có có thể rằng là giúp cho những cái người Việt Nam được tiếp cận những trực tiếp đối với những em ở châu Phi bởi vì thực ra cái mô hình này là một em nhỏ định danh một người định danh thậm chí là thầy cô giáo cũng là định danh cũng được biết người ta được biết thầy cô giáo là ai được tương tác với thầy cô giáo được uh, cập nhật thông tin hàng tháng thậm chí nếu mà người ta có điều kiện họ được, ờ, được đi thăm các trẻ em đó ai nuôi trẻ nào được đi thăm trẻ đó cho nên thực sự đây là một cái mô hình nó rất là minh bạch và mọi người được à, được được gần như được chạm vào đến cái kết quả cuối cùng là những em nhỏ được ăn cơm nên là em rất là tự tin vào cái việc mà cái cái mô hình này nó sẽ thành công và sẽ tiếp tục được à, nhân rộng tại châu Phi à, okay. như vậy thì là cụ thể em sẽ có một cái sự mình nói nôm na giống như là em ghép đôi vậy đúng không một đứa trẻ ở phi vâng. châu cần được nuôi và một người tại việt nam muốn nuôi cái đứa trẻ đó em sẽ ghép hai cái người ở lại và như vậy mình sẽ không có ai phàn nàn là tại sao cái tiền của tôi cho bên đây nó lại chạy bên kia thì em dùng cái mô hình ngay cái Việt Nam thì thì thì Billy thầy nghĩ là cái mô hình Việt Nam của em cũng giống như vậy đúng không là em có một cái đứa trẻ và có một người nuôi và và em ghép hay như vậy thì họ biết là tiền của họ đi nuôi tại cái đứa bé nào thì thực ra đây là một cái câu chuyện về cá nhân hóa nếu mà khi mà chúng ta góp chung vào một cái cục tiền ấy thì người ta ừ. không biết rằng là ờ, trẻ em giúp giúp ai giúp ai cả và người ta dần dần người ta sẽ mất niềm tin uh, và người ta sẽ thấy rằng là ơ tại sao bây giờ tôi lại phải gom một cục tiền như vậy và ừ. dần dần là người ta cũng sẽ pha nhạt dần nhưng nếu mà chúng ta có một cái sự định danh một một thậm chí là năm sau họ lại tiếp tục nuôi đây là lý do tại sao mà em có thể nhân hai được bởi vì rõ ràng là uh, đến cái năm ờ, năm sau ấy là em đã rất là ổn định của năm trước rồi năm trước ừ. người ta nuôi hai vạn bé thì năm sau đến 98 99 phần trăm họ vẫn tiếp tục nuôi ừ đấy và đến đến năm đến năm sau là mình chỉ cần cố gắng thêm 20.000 em nữa tức là mình đã có 40.000 ví dụ như năm năm nay bọn em có 40.000 rồi thì gần như đến đến đến 90 phần trăm đến 95 phần trăm đến thậm chí là đến 98 phần trăm là họ tiếp tục nuôi và họ mình mình lại tiếp tục đi gọi thêm 40.000 em mới tức là uh, đây là cái sự hay ho của cái việc cá nhân hóa khi chúng ta đã có định danh thì việc cá nhân hóa rất là thú vị người ta coi như đây là một cái e người gắn bó với mình và họ muốn tiếp tục nuôi những năm tiếp theo oh, rất là hay thì thấy cái chiến lược em triển khai mà em dùng cái chữ cá nhân hóa đó thì nghĩ nó rất là chính xác và thầy rất là hay cái câu hỏi này thầy sẽ hỏi em một à, để thầy hiểu rõ hơn về cái suy nghĩ và cái những người muốn làm thiện nguyện Việt Nam giống như khi mà thầy và em nói chuyện về mình sẽ tạo điều kiện để mà giúp cho à, nuôi trẻ em thì thầy có đưa ra là có cả à, ngàn trẻ em người Campuchia nhưng mà gốc Việt nhưng mà à, vẫn cần cái sự giúp đỡ nhưng mà cái chương trình của em thì lại nghĩ là ờ, đi giúp ở bên trẻ em bên Campuchia cho dù họ là người gốc Việt cũng sẽ không có làm cho người Việt Nam phấn khởi bằng giúp những trẻ em bên Phi Châu thì em có thể chia sẻ đối với thầy cho thầy một chút xíu hoặc là tất cả những vị khán giả luôn thì tại sao người Việt lại sẵn sàng để giúp những cái bé Phi Châu nhưng lại không giúp những người Việt ở bên Campuchia thực ra ấy, nếu mà có chương trình em tin rằng là sẽ có người Việt rất nhiều người Việt giúp đỡ những người Việt ở tại Campuchia chắc chắn là có Đấy, chứ không phải là không có chẳng qua đây là do cái chiến lược của mình cái sự lựa chọn của mình cái chiến thuật của mình để giúp cho cái Việt Nam à, trẻ em tại Việt Nam thôi bởi vì nếu mà em mà làm trẻ con ở châu Phi ấy, à, làm trẻ con ở Campuchia vẫn sẽ có người tham gia nhưng mà mình thử nghĩ xem rằng là cái cái cái sự lan tỏa của cộng đồng nó sẽ không được lớn mạnh bằng cái việc là mình nuôi thẳng ở châu Phi bởi vì thực ra là châu Phi là một cái gì đấy quá là xa vời thậm chí cả đời một cái con người Việt Nam cũng chưa chắc người ta có thể nghĩ là người ta có thể giúp được trẻ em ở châu Phi thật sự đây là một cái sự mà ám ảnh cả rất rất nhiều cứ mở mồm ra nói rằng là lãng phí nước thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cái việc là ổ châu Phi nó không có nước chứ không ai biết rằng là à, có thể là Campuchia nó khó khăn thế nào thực ra đây là câu chuyện về mặt truyền thông đây là câu chuyện về mặt lan tỏa bởi vì thực ra bản thân em thì em vẫn mong muốn rằng là Việt Nam chấm dứt hết trước đã còn đâu là các cái chỗ khác thì là nó sẽ là câu chuyện là chúng ta phải tiếp tục và chúng ta phải đi lâu dài còn tại sao không làm châu phi bởi vì à, không làm ở campuchia bởi vì em biết rằng rất nhiều người sẽ làm ở campuchia được cho nên là em lựa chọn cái khó nhất cái khó khó hơn cả đấy là ở châu phi em làm trước đấy để vừa là khi mà mình đã thành công ở châu phi biết đâu đấy mình tiếp tục lại mình lại làm tiếp ở ở campuchia thậm chí là ở ở các nước khác bởi vì thực ra thì trẻ em nghèo ở khắp nơi thì rất còn rất nhiều kể cả Lào, Campuchia hay thậm chí kể cả uh, Myanmar hay là rất nhiều các nước ở Đông Nam Á, kể cả là những nước ở châu uh, châu Mỹ thì thầy cũng đang làm là cũng rất là nước nhiều nước chứ không phải là không có. Tuy nhiên thì do một cái sự là lựa chọn chiến thuật cũng như là lựa chọn về mặt uh, truyền thông làm sao để cho nó thật hiệu quả bởi vì mình đang cần cái sự hiệu quả vì mình, mình nếu mà em càng làm cái sự uh, kém hiệu quả ấy, thì nó sẽ càng kéo dài cái thời gian của bọn trẻ con nó bị uh, thiệt thòi cho nên là mình hãy cố gắng làm thế nào để rút ngắn cái thời gian đấy chứ không không không không phải là mình không không mình rất là yêu quý các em ở ở Campuchia ở là người Việt ở Campuchia tuy nhiên thì đây là một sự lựa chọn mình phải đánh đổi đấy, cái việc đi nhanh hay là mình cái việc là mình lại tiếp tục phải đi rất là chậm và rất nhiều em lại khổ hơn đấy thầy hiểu rồi à, nhưng mà thầy phải công nhận là cái chiến lược của em à, bây giờ thầy hiểu được là cái chiến lược của em như vậy thì nó sẽ vang được cái tiếng tiếng vang dội khá là mạnh khi mà nghĩ trên truyền thông là à đây là một tổ chức mình đi giúp bên Campuchia thay vì là chỉ nói là tổ chức đi giúp ở I mean, đi giúp ở Kenya Africa thay vì chỉ giúp Campuchia tại vì giống như em nói có thể có nhiều